Rồi chúng ta sẽ tiếp tục uh, à, tuyến uh, à, số 4 nha Chúng ta uh, tiếp tục hành trình Từ uh, Liên xã Nhựa Đi vào hướng uh, DTP41 tới chỗ cây cầu nha cả nhà Qua chỗ này mất sóng rồi nãy giờ mất sóng cả nhà ơi sớm giờ mất sóng bây giờ có sóng trở lại wow phiêu quá hiện tại ở đây này đất cho cái đoạn này là tập tập tập kết đá này ở cái nhà thấy à và đoạn này là đoạn ngã tư liên xã đất và tuyến số 4 nha cả nhà đây ngã tư liên xã đất đây liên xã đất đây đây liên xã đất đây. đây cái hướng này thì cái hướng mà liên xã đất này là hướng đi ra cọc ký nè cả nhà rồi chúng ta nhìn lại hướng hướng tuyến số 4 này. Hướng tuyến số 4 thì hướng này đi vừa khu công nghiệp này, đi tới chỗ cà phê anh em này. Cả nhà thấy không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Đó chỗ đó là chỗ này đó hả? Chỗ này đúng không? Anh Văn. Chỗ căn nhà này đúng không ạ? À? và vâng, muốn nói là chỗ này đúng không ạ rồi đây là liên xã đất nha hướng này để hướng ra nhà thờ hậu vũ nha cả nhà hướng này là hướng ra nhà thờ hậu vũ này rồi xe hiện tại đang ờ, tập quất ở đây làm này rồi mấy lô đất ở chỗ này đúng không ạ wheel chỗ này chỗ này wheel khơm tù Đối diện căn nhà là đây đây đây đây đây đây đây đây đúng không ạ? Xuống này con. Xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống. Cái gì? Đầu mũi lên, đầu mũi lên. Đối diện cái nhà là ở đây này đúng không ạ? À? Rồi, như vậy lô số bao nhiêu đây anh? Đây chỗ này nguồn này thì ờ, đợt đây ờ, bán cũng khá là nhiều đây. Rồi lô số bao nhiêu chỗ nguồn này? Nguồn này đúng không? Chính xác đúng không? Chính xác đúng không à? Chính là nguồn này. Đây cho cả nhà ngắm lại à, đoạn ngã tư liên xã đất và và tuyến số 4 nha, cũng khá là đẹp nha cả nhà vị trí này cũng khá là đẹp nha nói chung là tuyến số 4 nó có nhiều ngã tư mà mỗi ngã tư như vậy thì nó sẽ đẹp mũ đâu gái trên xe trên xe hả có lẽ mũ đựng đó gió bay mất nha đây là gái yêu của mình nha cả nhà thằng kia là trai yêu của mình ông đang ơi có phải chỗ này không đúng không chính xác không hai lô chỗ này đúng không ạ à? nếu mà nguồn chỗ này thì chưa có thấy ai gửi bán nhưng mà à, thực ra thì giá bây giờ mọi người biết rồi thì toàn định giá thì định giá theo cái ý kiến của toàn nha thì theo cái nhận định của toàn nha chứ không có có có có theo gọi là là, là này kia nên mà có sai thì mọi người thông cảm nếu mà nguồn chỗ này thì theo toàn thì tầm khoảng một tí ờ, một tí mốt một tí mốt năm mươi hoặc là một tí hai này thì nếu như mà chỗ này thì chỗ này là có những lô dài tới 60 mét lận ngang 5 mét dài ờ, uh, 60 mét và vị trí chỗ này khá là đẹp ở phía sau kia là một cái con đường đó đấy là những lô này nó đây là hai mặt tiền này vị trí này khá đẹp nha cả nhà đây nhìn lại cái cái nhà này là cái nhà của anh Sơn này Sơn Hồng Kông à, Sai Linh đã làm văn phòng nhưng mà hiện tại thì à, chưa thở làm văn phòng luật tẩy bất động sản đứng quá rồi đứng quá đứng đứng quá đứng nha cả nhà cho nên ờ, à, đứng đứng ờ, đứng là một chuyện nhưng đứng mà nó còn dám nữa thị trường dám khá sâu thị trường dám khá sâu nha cả nhà ở đây là ngã tư liên xã đất và tuyến số 4 đến nơi cầm mũ cao lên nè con đi bây giờ cho con mình chạy ra chỗ cái cầu kia hết ở đó hai mặt em đúng rồi hai mặt tiền nếu như mà ai ờ, cái lô mà mà lô gốc này nữa là ba mặt tiền này vị trí khá là đẹp đúng không ạ ngày trước mà ai mà có tiền ôm ờ, lô chỗ này lúc này ờ, mình nhớ là lúc mà bung bung nguồn ra mà bán ờ, bán ở thị trường đó là nó nằm khoảng khoảng tí rưỡi tí rưỡi tí sáu hoặc là tí tư gì rồi nói chung không chính xác không nhớ chính xác nhưng mà như là tí tư năm mươi có tại vì có những cái lô ngắn nữa nó nó nó sau có 30 nữa rồi cái nhà ngắm lại cái đoạn này nha đoạn này cực kỳ đẹp cho nên chúng ta ngắm lại một lần nữa đây là căn nhà của anh Sơn Hồng Kông và sát bên căn nhà nó sẽ là có một cái lô đất sau đó là nó mới có con đường liên xã đất đi thẳng vào bên kia vâng. hả thì đá đi, đi đi tìm cho nó đá đi và đây là là cái hướng này hướng ờ, liên xã đất này sẽ đi ra nhà thờ Hậu Vũ còn tuyến số 4 thì hướng này à, đi vào khu công nghiệp ra con ra con và hướng này bây giờ chúng ta sẽ ra hướng cầu chúng ta ra hướng cầu chúng ta vừa cái nhà ơi tại vì tại vì khuya rồi tối rồi mà hai đứa con của mình nó theo nữa mình bán cho khách của mình à chị Thu này chị Thu ơi em bán cho chị hai lô chỗ này nè là nhớ là một lô là một tỷ sáu và một lô là một tỷ sáu năm mươi à, nhưng mà cái đó là là là sau này cái đó là sau này còn uh, trước kia thì thì thấp hơn trước kia trước kia thấp hơn cầm cầm giùm ba cái ban đờ sen á Đó đi đi bác đưa bác cầm chứ. Con cầm nó bị rung. Thì thôi ơi, chỉ có xem cái video chỗ này thì thì uh, à, chị comment nha. Đây hai lô chị thu lên nằm đoạn này này. Đó, đoạn giữa giữa này này. Khá là đẹp. Thì mình nhớ là mình bán cho chị thu là một lô là một tí 6 hoặc một lô là một tí 650. À, chính xác là hai lô liền cờ ở đây nha cả nhà chiều sâu là 60m lận và thổ cư là 150m à, thổ cư số của chị Thu là mỗi lô là 150m lận chứ không phải là 100m đâu ở đây hình như ở đây là ờ, thổ cư 150m ờ, hết rồi chúng ta sẽ đi tới cầu à cái cầu vẫn bị thông rồi cả nhà ơi cầu vẫn bị thông rồi hai đứa đừng có xuống cầu bây giờ đứng ở trên này nghe chưa hai đứa đứng trên này đi đỡ mình ba xuống cầu rồi thôi tôi mua một tí uh, bảy hả vừa hay chú vừa nghỉ hả dạ dạ à, đứa đứng đây nha không có xuống dưới ngay chưa Đỡ bà xuống thôi ngay chưa rồi rồi mình xuống chỗ cầu mình vay xíu rồi mình vừa cái nha hai đứa con đứng trên này giá từ 10 của tôi 152 mét thổ cư à đúng rồi đó đó đó đúng rồi 150 152 153 tại vì à, lúc mà thổ cư á tức là đăng ký thổ cư dư cho nên mới chia ra cho các số cho nó đều nhau thì nem tầm đó 150 151 52 53 có những lô 157 nói chung là chia đều cho ba cho, cho cho các lô và cái cầu đã làm xong nhịp thứ ba rồi cả nhà ơi đã làm xong nhịp thứ ba rồi review cho cái nhà thấy nha tức là thấy được tiến độ như thế này là tiến độ đã đã đã đã, đã, đã nhanh nữa rồi này tức là đã đã có một thêm một bước nữa rồi này cả nhà đúng không ạ à? nếu mà không có quay như thế này thì cả nhà đâu có ném được đó tức là cái, cái cầu này đã làm được cái nhịp thứ ờ, ba một hai ba ở nhịp thứ ba à, nhưng mà cái nhịp thứ hai thì lại chưa làm cái nhịp thứ hai ở giữa kia là chưa làm cả nhà, như vậy thì mới có làm hai nhịp ờ, hai nhịp đầu đầu hai bên cầu à nhịp ở giữa thì chưa chưa chưa có thấy làm chỉ có đổ một phần bên kia đỡ đỡ đỡ toàn lên ờ, ở trên toàn coi thử tổng lên trên thứ từng coi thứ là nhịp thứ hai đã làm chưa nhịp thứ hai chưa cả nhà ơi nó làm nhịp phía bên kia cầu và phía bên này cầu à còn nhịp bên ờ, ở giữa chưa làm ở giữa chỉ mới có làm một đoạn kia đó, cái đoạn đoạn mình bắt qua đi đi bộ qua đường như vậy là ở giữa chưa làm nha cả nhà ở giữa chưa làm đó như vậy thì toàn review ờ, khá là là là, là đầy đủ chi tiết đúng không tức là từ cái đoạn ờ, đầu đầu tiếng cho đến là vào đường liên xã sau đó là vào tới đây nó đi đi vào đi một vòng trái đất xong muốn vào vào tới đây được chung là rất là tâm huyết à, trên các tiếng cũng như là tâm huyết của khu công nghiệp ở tại đồng phú cũng như là các các quy hoạch tại đồng phú và toàn cũng hy vọng là đồng phú sẽ phát triển nhanh và trở thành một à, tỉnh công nghiệp giống như bình dương tại vì tất cả mọi thứ là toàn đang đặt niềm tin ở đây cực kỳ à, lớn cực kỳ lớn nha cả nhà có một số nhà đầu tư thì à, đầu tư ở đây và ở nhiều nơi khác nhưng có một số nhà đầu tư thì cứ tập trung tại Đồng Phú thôi đúng không cả nhà ở sao xuống đây mà nói là lên trên kia mà ở trên đó mà ở đây cái cầu hai tuần tuần sẽ à, quay về để đi đi đi đi đi thì cha con mình đi về giờ ba ba cha con mình sẽ đi về nha cả nhà ê, ê, ê, ê, nhúng nước dơ ngay vị trí chỗ này chỗ mà ờ, hai lô đất của anh Văn ấy thì có thể là một tí mốt một tí hai được chứ còn ngay chỗ cà phê anh em mà giao một ờ, có khách kia một tí hai khó ra đấy thực ra là một thứ hai của ở đây bây giờ còn khó ra tại vì dòng tiền à, của nhà đầu tư hiện tại á người ta muốn bắt đáy người ta muốn cái giá thấp hơn nữa mình thấp hơn nữa thì mình có chấp nhận mình bán hay không thì đó là do mình nha cả nhà cầm điện thoại bao vây xe cái đau rồi lên xuống đất đi xuống đất gái xuống bao vây xe lại đã chỗ này chỗ dốc